Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái bộ hột tài xỉu Khi lắc chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình được Ví dụ như là muốn giữ tài, giữ xỉu hoặc là lắc chén đi Anh em muốn ờ, tìm hiểu về cái bộ hột này và muốn sở hữu cái bộ hột này thì hãy gọi tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em vài chén Trước tiên Nó đang là tài Tôi sẽ lắc cho hột đi chén tài chén xỉu rồi lại xuống xỉu số 10 145 qua tài 336 ấy. lại xuống xỉu 234 luôn giờ nó dừng một chén xỉu tôi sẽ lắp giữ xỉu 1335 xỉu số 9 này 125 xỉu số 8 123 số 6 244 xỉu số 10

là quay về 456 cái số 15 L số xỉu xỉu à, số 9 144 khi lắc chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình như vừa rồi tôi giữ tài và giữ xỉu được còn nếu như bình thường chúng ta lắc thì nó sẽ đi chén tài chén xỉu rất là đều hột và một điều đặc biệt hơn là cái bộ hột này hoàn toàn không tan 100% bao cho anh em về nước muối thử 500 cũng như là dọi đèn đây nó gọi là hột tài xỉu nhẹ hoàn toàn không tang 100% bây giờ nó đang là 144 tôi sẽ lắc cho chén đi và cho chén qua lại chén tài chén xỉu 355 tài số 13 giờ là bão nhị 32 443 tài số 11 rồi 235 xỉu số 10 bây giờ bão lục anh em này bão liên tục lúc nãy là bão nhị bây giờ bão lục Đó, chỉ cần nhích nhẹ một chút thôi không cần lắc mạnh tay nhích nhẹ một chút là nó đã qua từ đang từ bão lục bây giờ nó lại xuống xỉu số 10 Đó, giờ lại qua 556 tài số 16 khi lắc anh em không cần lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ hoàn toàn hột vẫn đi và cũng có thể giữ hột được anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên bây giờ tôi sẽ thử qua dọi đèn nam châm cũng như cục hít đây dọi đèn thì hột hoàn toàn trong để tôi thử qua nam châm trước và sẽ thử nước muối sau hột nắp dĩa hoàn toàn bình thường đó không dính không hít gì cả nắp cũng thế không dính không hít bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối anh em nhìn hột thì nổi hoàn toàn bình thường nhé nó không nghiêng về một bên nào cả không nghiêng về mặt ngũ lục hay là mặt nhất nhị mà hột nó nổi đều tất cả các mặt